Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng toàn thể bà con à, Thì ngày hôm nay cơ sở sản xuất và cung cấp điện máy Cường Linh Cũng như là công ty à, chuyên sản xuất các dòng máy nông nghiệp mini cơ khí thịnh thành à, Xin giới thiệu đến quý vị và các bạn dòng máy vật lông gà, lông vịt có đường kính là 60 à, Sử dụng à, hoàn toàn bằng inox 304 Thì à, ngày hôm nay sau khi sản xuất xong thì à, bên cơ sở chúng tôi à, đã mang ra trực tiếp à, giao máy cho một cơ sở sản xuất Chế biến các loại gà vịt như thế này À, à, sau khi à, ra máy thì anh trực tiếp là thực hiện công đoạn để anh test thử máy xem cái tỷ lệ à, phần trăm vật lông gà lông vịt nó đạt cao không cũng như là đánh giá qua luôn cái phần chất lượng của dòng máy vặt lông gà lông vịt uh, inox 304 đường kính 60 của cơ sở điện máy Cường Linh đạt hiệu quả như thế nào. À, thì trước mắt bà con đây, đây chính là con máy vặt lông gà lông vịt có đường kính là 60 đã lắp đặt hoàn thiện đầy đủ và bàn giao máy cho anh tại quán luôn. Đấy thì uh, như bà con cũng có thể thấy thì trong kia cũng có một con máy vặt lông gà lông vịt thì trước thì anh cũng đã đặt một con uh, uh, lồng 60 vặt lông gà lông vịt ở trong đấy rồi nhưng hôm nay anh mở thêm một cơ sở thì anh vẫn tin tưởng và sử dụng các cái dòng máy vặt lông gà lông vịt của cơ sở sản xuất và cung cấp điện máy cường linh thì hôm nay thì anh đặt thêm một con uh, vặt lông gà lông vịt đời mới đường kính 60 như thế này nữa lồng 60 như thế này nữa thì về cấu tạo dòng máy vặt lông gà lông vịt à, có đường kính và lồng 60 như thế này thì bên em đã rất nhiều video lên để mà giới thiệu cũng như là À, cập nhật phổ biến về các mức giá hay là về phần cài đặt cũng như là hướng dẫn bà con cách sử dụng dòng máy vật lông gà lông vịt 60 này rồi thì bà con có nhu cầu và vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại để trên góc màn hình hoặc kết bạn vào Zalo chúng tôi sẽ gửi à, tất cả các video cũng như là các hình ảnh thực tế về các cái dòng máy vật lông gà lông vịt đến cho bà con hoặc là nhận địa chỉ để gửi về cho bà con. Một số bà con ở trên mọi miền à, Tổ quốc, một số bà con ở các vùng sâu vùng xa thì bên em có hỗ trợ gửi dịch vụ qua bưu điện hoặc là bên Nhất Tín thì giao hàng tận nhà. Nhận hàng tại nhà bà con được phép kiểm tra hàng, sau khi kiểm tra hàng bà con mới thanh toán tiền nha bà con. Đấy đấy chính là chất lượng dịch vụ của bên cơ sở đúng em. Đây thì hôm nay à, mang trực tiếp ra cơ sở sản xuất của anh chị luôn. thì ờ, khi bà con mua máy vặt lông gà lông vịt và con có thể có nhu cầu đặt thêm các cái con phễu vặt lông gà lông vịt làm hoàn toàn bằng inox như thế này thì bên em cũng đều có nha bà con đây là một cái phễu bằng nhôm này nhưng mà bên em sẽ làm hoàn toàn bằng inox của cơ sở em sẽ làm hoàn toàn bằng gốc ngoài ra còn có thêm là các cái loại ờ, nồi nấu nước phở nồi nước dùng để cho nước gà còn đây thì anh ờ, đã đun trực tiếp một nồi nước sôi như thế này rồi để chuẩn bị cho công tác à, nhúng qua gà nha bà con nhúng qua gà vịt thì anh đã đun trực tiếp một nồi nước sôi rồi thì cái kỹ thuật mà nhúng gà này cũng tương đối là quan trọng cũng là một phần để mà góp nên cái uh, sự uh, đạt đạt cái tỷ lệ vật lông gà lông vịt cao nhất mà cũng giúp cho cái uh, con gà con vịt nó đỡ bị tuẩy trượt khi mà bà con uh, nhúng lông gà lông vịt một cách đúng cách nhất thì thường thì uh, khi bà con uh, sử dụng à, hoặc là bà con à, nhúng gà nhúng vịt thì nên nhúng đều và nhúng với thời gian khoảng tầm một phút đến một phút 20 giây đấy là quy trình mà nhúng đều một con gà nhúng vịt thì nó sẽ đạt cái hiệu quả cao nhất đấy cắm được, Ờ, như bà con cũng có thể thấy là với cái lồng 60 này thì có thể vặt từ 3 đến 5 con lên một lần nhưng mà do cái ờ, khâu chế biến của anh cũng như là không có khách đặt nhiều anh đang còn test thử máy nên anh có chỉ làm một con thôi còn với cái công suất của máy thì có thể làm từ 3 đến 5 con lên một lần nha bà con còn ờ, vì khách chỉ mới đặt có một con nên anh cũng không làm nhiều ra để mà thừa cái nguyên liệu anh chuyên là làm đồ tươi đây thì bà con cũng có thể thấy là anh test thử một con đây, một con gà sạch đến độ 95 đến 97% chỉ một một còn một chút ở đít như này thôi bà con này. Đây. Thì đặt thẳng vào đây luôn để quay luôn rõ nét cho bà con. Đây, con gà sạch gần như là hoàn toàn. Không bị chảy xước thì bà con nhé. Chân cũng không gãy này chân chiếc đều rất là đẹp đẹp cho bà con chỉ còn sót một ít lông như này đạt trên 95% nha bà con chỉ còn một chút như này thôi thì bà con chỉ bật uh, kiểm tra lại và nhổ thêm qua thì coi như là xong hoàn thành thì với cái dòng máy vặt lông gà lông vịt đường kính 60 này thì nó sẽ đưa ra cái năng suất từ 3 đến 5 con lên một lần nhưng hiện tại thì à, cũng chưa cũng đã là xế chiều rồi và cũng anh cũng không làm nhiều nên anh chỉ test máy xong mà khi nhận máy thì anh test qua một con như thế này thôi đấy thì bà con cũng có thể thấy rất là đẹp luôn nha bà con Thank you.